Hello, mình tên là ca sĩ của nhóm Double Wish Bây giờ mình ở ờ, công viên 2389 Tại sao mình ở đây? Là hôm nay là có ờ, sự kiện Việt Nam và Nhật Bản nha Ây, ở đây có nhiều dạng hàng có món ăn Việt Nam cũng có món ăn Nhật Bản là nhiều công ty liên quan đến à, Nhật Bản xuất hiện và tham gia sự kiện này nha bây giờ là bên nhận ra là một trải nghiệm đặc biệt nha nên muốn làm thử đây ờ, ở đây có thể làm thử được làm có thể trải nghiệm được à, chưa biết chưa biết công nghệ tên gì dễ thương, ngon làm thử nha đầu see uh, see see back rose yeah xin lỗi xin không không không không không không trải nghiệm yêu cầu con cào cào chịu không bây giờ hết hướng dẫn cào cào rồi em chỉ anh làm bông hoa ban hoa ok hoa bông dưới đây ạ yes yes yes rồi em treo được bác đừng cứ bán con người mua này trời ơi nó làm con nó làm con con bướm không kêu bướm sương ừ, thế à trời ơi người ta là cũng bay được trên trời hiểu rồi hiểu rồi xuống tận cùng đây, Yes, dạ, dạ, dạ. nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ cấm đầu làm đấy rồi cấm đầu làm đấy giờ lên mạng gì <laughs> cam đây cam đây cam dạ. yeah. gấp vào gấp, vào, gấp vào á vào nè chấm, tổng minh nè cuốn sao chú gắp được chú gắn gắp ở giữa mình của nó đó rồi đúng rồi rồi à. vị trí đó đó rồi, xoay qua rồi mình cầm cái này, cầm này. gấp vào gắp vào á gấp vào đây à rồi rồi nha gấp vào nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ dạ chắc chắn nhỏ đó đây rồi mình lại gắp vào rồi đây Lào Lào Không không Đây đây đây Kéo kéo vào Kéo vào Nhỏ nhỏ Nhỏ nhỏ nhỏ Xếp thành Đúng rồi đúng rồi Rồi Rồi Mình lại gấp vào nữa Cứ làm tiếp tục tiếp Làm tiếp oh. Mấy lần Mấy lần bao nhiêu lần Làm hết hết Làm hết, hết. Ồ Dạ <laughs> Làm hết rồi Thầy <laughs> ngại quá bự hả dạ. cái này bự hả ờ bị bị bị bị bự bự à? to quá to quá à ừ. à tiếp tục to to ăn tiếp to to hoa hoa to nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại à, gấp vào gấp vào rồi nè rồi gấp gấp vào gấp vào rồi cắt vào cắt đúng rồi đúng rồi tiếp tục yeah. làm đi làm đi chưa xong hả chưa chưa chưa chưa một vài cái nữa cái là hai đứa đứng bán không biết là hỏi con gì nè hai đứa đứng bán thôi quạt đấy dao cái ờ đúng thực là không biết lá này là tên gì à mình làm một cái cây ừ. à, cắt cho nó nhọn cắt cho nó nhọn cho nó nhọn rồi kiếm kiếm nào vậy này được phải bằng mũi không sinh năm mấy phải không hai ngàn hai ngàn lớn hơn mấy đứa này ờ nhỏ hơn em nhỏ hơn Ừ. cắt đi rồi xong Ồ. qua tận chỗ ai mẹ ơi trời ơi nhưng sự được nào mình á mình ít làm thôi chị gái là hiền á đẹp không rồi đẹp, đẹp cái này là lá lá dừa lá dừa lá dừa lá dừa lá dừa ý lá dừa ok ok hiểu mực đồ cao quá mai nào cũng cần thịt quá Em nói đẹp tôi ghê quá Xong làm xong rồi bác tôi nói con Bác con đây Gì gì gì chứ giống trái tim con thật lắm giỏi lắm con gì con con con trùm không phải con trùm con trùm cái này bao nhiêu tiền dạ hôm nay là ngày đặc biệt là lễ hội Nhật Bản và Việt Nam nên cảm giá rồi nhá là Dạ. hai triệu hai triệu ai mua à cô ai mua à hai triệu hai triệu hai triệu hai triệu hai triệu hai triệu Okay. Yeah, yeah, cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn là không bộ công an nhé. Anh làm tản này. Mình là giáo viên. À, giáo viên hả? Giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học để học sinh à, học sinh cấp 1 á cấp một á bớt thôi bớt thôi tiền nè em chưa xong lấy tiền trước luôn rồi chưa xong lấy tiền rồi đó dạ, rồi cho qua nhà à gì dạ, dạ, à, mọi người cái này mọi người không thấy là thế nào à đẹp nhá đó và nên là nếu à, mọi người nếu có cổ thời à, làm tưởng như vậy nhá cảm ơn đã xem chương trình này nhé Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Bye bye, minna, bye bye